mọi sơn đầu có bảy chuyên cho bán mọi sơn đầu thanh giác hồi cung vắng nghe chim hót véo von có tiên cô tam lên đòn hai trà thanh giác hồi cung khoảng ngát hương lan gió thu trăng soi chín riêng nước vàng lòng lanh vô biên đất xứ thanh cảnh trí vô biên ninh vua triền dân lập mỹ ngôi đền thờ cô chín xưa nay từ chín tầng mây mẫu thời từ chín tầng mây cô này cô mắc vòng ngự dày từ cây sung ý. sao lòng chín mươi chín riêng công đồng khi chảy ra ấy làm lễ dân nhang cô về đồng làm lễ dân nhang lâm sâm khấn nguyện mười phương độ chỉ dân nhang miếng nêm từ bi tam tòa tiên thanh chứng chỉ cho đồng hồ này loan ra để chung bụng nàng hoa cung thỉnh mời bách bụng nàng hoa nghe lời cô nhủ bước ra cửa đền phật thanh giá đàn duyên sáu nan sườn đôi quan hồng ba mươi sáu nan sườn cố cầm quạt u chín lại thương các thanh đồng tì tì là tình tạc tình là tình ta tăng tính tình sống lặng về an cô quạt cho sống lặng về an chẳng nghĩ sao sáng tỏ xua quang đám bay bờ tình tình tang tình tang tình đi tình tang nhân quê lan bốc hoa chiều ti ti là tiếng tang tình là tình ăn tang tang tiếng tình tang À à ơi à quạt gió đông phong cũng ngự về quạt đi gió đông phong quạt đi cho bát dịu tấm lòng nhân đi gian tình tình tang tình tang tình tình tang người từ hà nội rước chân nhang nghĩ về dòng người dòng người như nước mùa thu dòng người như nước mùa thu thâm nhuần cỏ bốn mùa tốt xanh tay tiên tay tiên vô tỷ là pin cành tây tiên tây tiên tỷ là pin cành thanh xa